Hôm nay The Smiling Brand xin nói về nếu mất ngủ thì chúng ta sẽ ra sao? Năm 1967, một học sinh cấp 3 tên là Randy gader đã thức 264 giờ, tức là 11 ngày để tìm hiểu việc ảnh hưởng của việc mất ngủ liên tục sẽ như thế nào. Và tác hại của việc mất ngủ xuất hiện rất sớm từ ngày thứ hai. Randy bắt đầu mất tập trung, anh ấy mất khả năng nhận dạng một vật bằng xúc giác và ngày thứ ba thì Randy bắt đầu bực bội và khó chịu và mất khả năng cảm xúc của mình. Và mình nghĩ thì không ai muốn thức 11 ngày để xem kết quả của những ngày đấy như thế nào nên mình sẽ đi thẳng đến ngày thứ 11 luôn. Ngày thứ 11 thì ngoài việc lập kỷ lục là không ngủ được lâu nhất thì Randy còn bị mất khả năng tập trung và mất vấn đề về trí nhớ ngắn hạn và bị ảo giác và có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy là khi chúng ta mất ngủ các chức năng trong cơ thể các cơ quan nội tạng trong cơ thể của chúng ta bị mất cân bằng chúng ta có nguy cơ bệnh tim mạch khả năng phản ứng của chúng ta chậm đi và ảnh hưởng tới trí nhớ ngắn và não bộ và dễ dẫn đến bệnh béo phì ngoài ra việc mất ngủ còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta tâm trạng của chúng ta không ổn định dễ dẫn đến trầm cảm nếu chúng ta mất ngủ lâu và một điều mình khá bất ngờ là có một nghiên cứu cho thấy là 90% những người bệnh trầm cảm đều có vấn đề về giấc ngủ câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ bạn đó là anh chàng Gupta, một nhân viên 22 tuổi làm việc ở Goldman Sachs và anh không ngủ để làm việc liên tục hai đêm liền và kết quả là đã bị đột tử. Hiện nay có rất là nhiều người nghiện công việc giống group ta. Khảo sát ở Mỹ cho thấy là cứ 10 người thì có 3 người ngủ ít hơn 6 tiếng một đêm. Và nhiều nghiên cứu khác kết luận rằng là nếu mà chúng ta ngủ ít hơn 6 tiếng thì rủi ro bị đột quỵ sẽ tăng lên 4,5 lần so với người ngủ nhiều hơn 7 đến 8 tiếng. Vì khi chúng ta không ngủ thì những chất độc trên não sẽ tích tụ và cộng với hệ thống tim mạch, mạch máu không ổn định dễ dẫn đến bị đột tử và đột quỵ. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trên não của chúng ta nếu chúng ta không ngủ? Sau một ngày dài thì não chúng ta sinh ra rất là nhiều độc tố từ những hoạt động hàng ngày. Vì việc ngủ giúp cho khoảng cách của những tế bào thần kinh sẽ giãn rộng ra, tức là các tế bào thần kinh co lại, tạo điều kiện cho hệ thống glymphatic, một hệ thống mà giúp tẩy rửa các chất độc sinh ra trên não bộ và tẩy luôn cả chất amyloid beta, một protein tìm thấy trên não của Alzheimer, người bệnh mất trí nhớ. Sau đây mình sẽ nói sâu hơn về các giai đoạn của giấc ngủ. Giấc ngủ được chia thành 3 phần. Light sleep tạm dịch là giấc ngủ nhẹ là lúc chúng ta bắt đầu đầu ngủ và rất dễ tỉnh dậy Giai đoạn thứ hai là deep sleep. Deep sleep là giấc ngủ sâu. Nếu các bạn có giấc ngủ sâu thì sau một đêm dài các bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe khoắn sau khi thức dậy. Giấc ngủ sâu chiếm 25% của một đêm ngủ và càng lớn tuổi thì con số này sẽ càng giảm. Nếu chúng ta chia giấc ngủ thành hai giai đoạn thì giấc ngủ sâu thường xảy ra ở giai đoạn thứ nhất tức là nửa đầu của đêm. Giai đoạn thứ ba là giấc ngủ mộng mị REM sleep, REM sleep rapid eyes movement chiếm 25% giấc ngủ của mình và thường diễn ra nửa sau của đêm lúc gần sáng bình thường những người khỏe mạnh thì à, REM sleep sẽ diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ và sau đây là bốn lợi ích chính của việc có một giấc ngủ đủ thứ nhất là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và tim mạch trong một cuốn sách Sleep Solution có nói về một nghiên cứu 2005 của Đại học California về những người bệnh cảm cúm thì những ai bị bệnh mà ngủ ít hơn 6 tiếng sẽ bệnh nặng hơn những người ngủ nhiều hơn 7 tiếng và vì khi chúng ta ngủ đủ thì các chức năng trong cơ thể như tim mạch của chúng ta hoạt động khỏe mạnh vậy nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn khi chúng ta bị bệnh nhé thứ hai là ngủ giúp chúng ta tăng cường trí nhớ hãy tưởng tượng là bạn đang học ngày mai các các bạn phải đi thi bạn có hai sự lựa chọn, một là bạn uống một tách cà phê, học thêm vài tiếng nữa, ngủ ít lại rồi ngày mai đi thi, hoặc là bạn gấp sách lại và đi ngủ. Và điều bất ngờ ở đây là nếu bạn chọn lựa chọn thứ hai thì bạn có khả năng là bạn sẽ nhớ nhiều hơn những gì bạn đã học từ ngày hôm trước và giúp cho việc thi cử của bạn tốt hơn. À, trong một test sleep to remember có nói là chúng ta hay quên 40% những gì mà chúng ta học sau 20 phút. Tuy nhiên là cái việc quên đi kiến thức này sẽ giảm đi rất nhiều nhờ một cơ chế trong não khi chúng ta ngủ gọi là tổng hợp trí nhớ tiếng Anh là memory consolidation thì trong quá trình tổng hợp trí nhớ thì thông tin sẽ chuyển từ trí nhớ ngắn sang trí nhớ dài hạn kiến thức chúng ta học ngày hôm trước có khả năng sẽ được lưu vô trí nhớ dài hạn nhờ đó mà chúng ta sẽ nhớ nhiều và nhớ lâu hơn hãy nhớ là quá trình tổng hợp trí nhớ này chỉ xảy ra khi các bạn ngủ nhé lợi ích thứ ba là nhân viên làm việc hiệu quả hơn khi họ ngủ trưa trong một cuốn sách là Sleep Revolution có nói là ở Mỹ có rất nhiều công ty hiện nay như là The Huffington Post, Nike, Zappos đã xây dựng phòng ngủ cho nhân viên của họ gọi là nap room để khuyến khích của nhân viên của họ ngủ trưa vì họ biết là sau khi ngủ trưa thì buổi chiều nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn. Một nghiên cứu khác của Đại học Stanford nghiên cứu nhân viên làm việc ở Trung Quốc thì những nhân viên làm việc ở nhà thì làm việc hiệu quả hơn 13% so với làm việc văn phòng lý do là họ có thời gian, họ dành thời gian và họ có không gian để nghỉ, nghỉ trưa dĩ nhiên không ai chỉ ngủ thôi mà thành công được nhưng nếu bạn ở trong trạng thái thiếu ngủ thường xuyên thì bạn cũng khó lòng mà đạt được thành công mà các bạn muốn lợi ích thứ tư là ngủ giúp cho bạn hạnh phúc hơn các bạn sẽ thấy vui vẻ và cảm xúc của bạn sẽ ở trạng thái tích cực hơn nếu sau một đêm dài bạn được sạc pin một nghiên cứu của đại học California những người thiếu ngủ thì chúng ta sẽ có 60% xu hướng hành xử theo cảm xúc hơn là những người ngủ đủ vì vậy để có tinh thần khỏe mạnh thì hãy có một giấc ngủ đủ các bạn nhé. Vâng đó là bốn lợi ích của việc chúng ta ngủ đủ và có một giấc ngủ ngon. Nếu các bạn muốn biết thêm làm sao để ngủ ngon thì các bạn comment bên dưới mình sẽ làm clip thêm. Nếu các bạn thấy clip hay thì bấm like và chia sẻ cho những người bạn của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.